quý vị và các bạn sau đây là thông tin thư ngõ tiền cứu trợ giúp dân sao chưa thấy gì đâu sao chưa thấy giúp dân dân tụ đông rất nhiều mà tiền đâu chưa thấy con nghe gói đợt ba mà nay gần hết hạn cũng nhiều ngày thiếu thốn ngày 5 ngày 5 tây tháng 9 cũng nhiều lần thất hứa nhân dân có thấy gì đâu chỉ cần một lần thôi là dân mừng biết mấy cơ sao ông chanh mặt ngày trước một chữ mắng khu nhà nghèo nhiều người ngóng trông ngày nay vẫn đợi mong giãn cách như thế này tiền đó lấy mà sai